Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn về đầu tư bất động sản của Đồng Nguyễn Official. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái ờ, câu hỏi đó rằng à, với tình hình thị trường như thế này à, sau dịch Covid à, lần thứ tư thì à, thị trường bất động sản sẽ diễn biến như thế nào? Thì à, nếu bạn thấy cái video này có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ video này cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video mới nhất khi tôi đăng video mới lên thì để chia sẻ về cái à, chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng phân tích một chút về cái tình hình à, thị trường bất động sản năm 2020 thì mặc dù à, cái à, dịch bùng phát vào năm 2020 thì cái bất động sản à, thứ cấp vẫn à, tăng và nhu cầu tăng ừ, rất là cao ha giá cả cũng tăng và ừ, giao dịch cũng tăng thì uh, lý do là tại vì cái nhu cầu uh, thật là luôn luôn có nhu cầu về uh, việc mà mua để ở hay là nhu cầu mua để đầu tư đều có ha thì thật ra là cái lượng mà dân cư tập trung rất là đông vừa đi học nè vừa đi làm nè và uh, như là ở coi như là ở luôn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cái ờ, cái lượng người rất là đông ha thì cái việc mà là nhu cầu mà ở hay là thuê nhà ở cũng rất là cao tuy nhiên cái lượng cung nó còn hạn chế vì ờ, thực ra là dân thì tăng lên nhưng mà đất thì không thể nào nở ra nhà chung cư uh, xây ở trung tâm thì đã được xây hết rồi và cũng đã bán cũng không không còn những cái dự án mới những dự án mới thì ờ, hoặc là vùng ven hoặc là những cái ờ, khu đô thị vệ tinh xung quanh thành phố là chỉ có những cái đó mới có dự án thôi còn ở trong trung tâm thì đã hết dự án thì bên cạnh đó thì giá nhà phố hay căn hộ đều tăng bởi à, chi phí liên quan tới việc xây dựng à, như ờ, chúng ta cũng biết là giá vật tư xây dựng hay là chi phí đầu vào để mà xin một cái giấy phép cũng có thể là một cái dự án thì vừa mất thời gian mà phải khoảng một hai năm mà vừa các chi phí kéo dài ha rất là nhiều nên cái chi phí đội lên rất là nhiều nên chủ đầu tư không thể bán giá thấp nên à, bi vì thật ra lượng lượng hàng cũng không có và cái giá nó cũng cao nên bắt buộc à, chủ đầu tư phải bán giá cao thì họ mới có thể có lợi nhuận thì việc sở hữu một cái căn hộ hay là một căn nhà tại trung tâm nó cũng không phải là việc dễ dàng à, nhưng mà về góc độ mà đầu tư thì nhà đầu tư vẫn à, muốn à, sở hữu những cái à, căn hộ hay những cái nhà thành phố như vậy để có thể là hoặc là có thể bán lại hoặc là có thể cho thuê à, để có dòng tiền hàng tháng vì à, thay vì đầu tư vào các kênh khác không có được an toàn lắm như là à, vàng hay là chứng khoán thì cái độ rủi ro cao hơn thì ờ, cái việc mà đầu tư vào bất động sản thì nó an toàn hơn rất là nhiều những cái nhà ờ, đầu tư chuyên nghiệp thì họ phải đầu tư ờ, đổ tiền vào bất động sản để họ giữ giá cái đồng tiền của họ và khi cho dù bất động sản tăng giá thì nhưng mà họ vẫn phải mua vì là đây là cái kênh giữ tiền an toàn khá là an toàn ha và thị trường bất động sản sôi động trong thời gian qua thì do cũng ờ, do một ờ, vài cái yếu tố đó là thị trường chứng khoán và các bạn cũng biết là cái thị trường bitcoin tăng lên ờ, khá là nhiều ha thì họ phải rút ra từ những cái kênh mà nó rủi ro như vậy họ đổ vào cái kênh an toàn hơn đó là bất động sản nên dù bất động sản có tăng à, và tăng cao như thế thì họ vẫn phải mua để họ giữ cái đồng tiền ha và hiện tại thì cái lượng tiền tích trữ trong đất đai tại uh, ở Việt Nam à, và những cái nước Đông Nam Á thì cái lượng tiền đó tích trữ rất là lớn và cái việc mà là uh, khi mà dịch Covid của năm 2020 thì uh, những cái chính sách để hỗ trợ cho những cái nhà đầu tư cũng cũng khá là tốt ví dụ như là cái chính sách tiền tệ không có tăng lãi suất ở ngân hàng không có tăng nhiều thì ờ, các nhà đầu tư vẫn có nhu cầu vay thì vẫn vay được dễ dàng thì họ vay ờ, thì khi mà họ vay như vậy họ không không có nhiều cơ hội để mà sản xuất kinh doanh thì họ sẽ đổ tiền vào hoặc là chứng khoán hoặc là bất động sản thì ờ, và lãi suất thấp như vậy thì việc mà gửi tiền ở ngân hàng thì không không mang nhiều nhiều giá trị cho họ vì nếu để tiền ngân hàng thì so với lạm phát thì À, xem như là cái dòng tiền đó bị âm nên họ phải à, rút tiền ra để đổ tiền vào bất động sản thì bất động sản à, các loại bất động sản tăng khá vào năm ngoái đó là đất và căn hộ cái những cái hoặc là những cái khu dân cư ở những khu đô thị vệ tinh thì nó cũng tăng là do chủ đầu tư họ sẽ tăng giá qua những lần ra hàng như vậy ha thì cái việc mà là à, thay vì uh, gửi tiết kiệm uh, thay vì để cái uh, tiền ở những uh, ở những cái kênh mà rủi ro thì họ sẽ đổ tiền vào uh, bất động sản thì đó là cái uh, thực trạng của năm 2020 thì nếu mà cái năm 2021 uh, ờ, vào những cái tháng gần đây khi mà Covid cái uh, lần thứ tư dịch lần thứ tư bùng phát mà rất mạnh như vậy ảnh hưởng rất là nhiều ha ở thành phố Hồ Chí Minh khá là nặng và ở các tỉnh phía Nam à, còn ở phía tỉnh các tỉnh ờ, ví dụ như là ở thành ở ờ, Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc thì cũng ảnh hưởng nhưng mà không bằng thì à, liệu rằng cái bất động sản nó có bị à, bị vấn đề gì hay không qua cái đợt dịch này thì à, theo nhận định của một vài chuyên gia thì cái việc mà làm hiện tại thì nó cũng khó là đoán được là uh, sẽ như thế nào nhưng mà cũng có một vài cái tin tốt đó là uh, các uh, hiệp hội uh, ví dụ như là da dày hay là may mặc hay là tất cả những cái hiệp hội về sản xuất xuất khẩu thì họ cũng kiếm được cái nguồn à, để cung cấp à, vaccine họ muốn tự mua về để có thể là chích à, cho các à, công nhân sản xuất vì đơn hàng thì họ đã nhận rồi và cái việc mà sản xuất của họ không thể nào ngưng trệ như vậy ha việc thực hiện mà ba không tại chỗ thì đối với họ nó rất là khó khăn vì lượng công nhân nó rất là lớn và cái việc mà là đảm bảo việc ăn ở và sản xuất tại chỗ thì khó khăn hơn là nhiều nên à, họ đã tìm được nguồn cung và cũng có thể rằng là à, chính phủ sẽ hỗ trợ để cho họ nhập với lượng đó về và chích cho công nhân và thành phố Hồ Chí Minh cũng được ưu tiên à, sẽ được à, chích à, ờ, cho toàn dân ở ờ, trong ở trong thành phố ha để ưu tiên để có thể là tại vì thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế à, và nơi là cũng là nơi xuất nhập khẩu nên à, việc mà được hỗ trợ như vậy thì cũng hy vọng rằng thời gian tới mọi thứ nó sẽ đi vào uh, ổn định và có thể quay lại thị trường và sau khi quay lại như vậy á, thì thị trường nó sẽ có những cái phản ứng như thế nào hiện tại thì uh, khi mà mọi người uh, nghĩ rằng là khi mà thị trường ờ, ờ, gặp vấn đề như vậy thì không có giao dịch hay là mọi người sẽ không phải đổ bán đổ bán tháo ra thì ờ, theo như các chuyên gia ha và theo như cái tình hình ở trên thị trường thì hiện tại thì cái việc mà nhà đầu tư họ đang có trạng thái là họ sẽ uh, hôn tức là họ sẽ giữ những cái người mà họ có tiền không bị uh, tức là có dòng tiền nhàn rỗi để đầu tư thì họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm về cái việc mà là bị áp lực uh, bán ra nhưng mà nếu mà những nhà đầu tư uh, theo kiểu mà là họ nghĩ rằng là họ lướt sóng uh, thì trong khoảng 6 tới 9 tháng nữa thì cái việc mà nó sẽ có thể là nó sẽ phải kéo dài như vậy ha hiện tại thì uh, hàng ngày thì cái việc mà là uh, lượng f0 nó rất là nhiều nên uh, nếu mà nói một cái thời gian ngắn mà có thể vượt qua được cái cái khủng hoảng này thì cũng hơi là khó thì mình sẽ chừng hao khoảng 6 tới 9 tháng thì nếu mà dòng tiền của những nhà đầu tư họ không đủ và trang trải trong vòng 6 tới 9 tháng hoặc là một năm thì bắt buộc họ sẽ phải à, tính nghĩ tới cái việc mà là à, bán bớt cái tài sản đó ra để à, xoay xoay dòng cái dòng tiền của họ à, thì khi mà bán ra như vậy À, bạn đừng nghĩ rằng là sẽ có đợt ờ, ồ ạt bán ra à, bán đổ bán tháo cắt lỗ ha thật ra là ờ, cái đó cũng là tâm lý những cái ờ, nơi mà những những bất động sản mà có thể là lưu giữ được cái giá trị ví dụ là những cái bất động sản ở trung tâm chỉ cần đau xuống khoảng là 20 25 phần trăm là đã có người mua vào ha tại vì nó vẫn giữ cái giá trị của nó theo thời gian có thể là ngay thời điểm này nó như vậy nhưng mà sau này nó sẽ phải nó phải tăng lại cái giá trị như lúc trước thì vẫn có người à, mua vào khi mà có cái những cái đợt bán ra như vậy hoặc là những bất động sản ở những cái khu đô thị hay vệ tinh hay là những cái dự án lớn thì những nhà đầu tư họ có thể là um, có cái dòng tiền ổn và họ tình hình tài chính của họ ổn thì họ mua vào cái thời điểm này những cái thời điểm khó khăn như vậy thì chủ đầu tư hỗ trợ rất là nhiều ờ, về ờ, chính sách bán hàng về những chương trình khuyến mãi về hỗ trợ rất là nhiều ha và họ có thể mua được những cái ở ờ, những những nơi có vị trí đẹp ở những sản phẩm nó nó nó nó, nó thật là là tốt ở trong cái nguyên cái mặt bằng chung như vậy tại vì chủ đầu tư họ à, bắt buộc họ phải bán ở những vị trí đẹp để họ có thể là thu được cái dòng tiền ngay thời điểm hiện tại thì đó ờ, nếu mà bạn ờ, xem ờ, xem xét về cái tình hình tài chính của mình nếu bạn có thể là có thể là ổn về tất cả mọi thứ à, và không có bị áp lực về tài chính thì bạn vẫn có thể là giữ và sau này thì ừ, bạn sẽ xem xét là mua bán theo cái cái cái cái đúng cái tiến độ mà bạn đã à, đã đã ký kết với chủ đầu tư ha tại vì hả à, cho dù dịch bệnh thì chủ đầu tư vẫn phải hoàn thành cái uh, cái dự án uh, đúng cái thời hạn đã cam kết với bạn họ không không phải là dịch bệnh thì họ không xây dựng không phải dịch bệnh và họ có thể là delay tất cả mọi thứ không phải như vậy ha tại vì hợp đồng đã ký kết là họ bắt buộc phải hoàn thành có thể là trễ khoảng 6 tháng so với cái uh, dự kiến nhưng mà đó là trong cái uh, trong cái uh, hợp đồng đã được ký như vậy ha thì ờ, một vài người cũng sẽ nghĩ rằng là thời thời điểm này sẽ không ai mua bán ờ, không ai mua bán gì hết và nó sẽ thị trường ờ, lao dốc nhưng mà thực tế thì ở một vài nước ha ví dụ như là hiện tại Việt Nam lúc 2020 cũng giống như ở bên Mỹ cũng vậy thì sau cứ mỗi đợt dịch thì lại thị trường lại à, mọi người lại mua mua bán ha mua nhà mua bất động sản và thị trường lại có cơ hội tăng giá thì đó là ờ, đợt 2020 và hy vọng là năm 2021 sẽ như vậy và nếu à, bạn ờ, cảm thấy rằng là mình có thể là ờ, chuẩn bị được tất cả ha à, và về cái tài chính của mình thì bạn yên tâm còn nếu mà bạn bạn bị uh, một chút uh, lo lắng về dòng tiền thì bạn cũng có thể là xem xét cái việc mà thanh lý bớt tài sản để ờ, ờ, ổn định cái dòng tiền à, có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này đó là một vài cái thông tin tôi muốn ờ, gửi đến cho bạn à, hy vọng rằng là cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều may mắn và hiệu quả à, cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo